chào các bạn thì uh, hôm nay phân chia sẻ với các uh, với các anh chị các bạn cách quấn dây à, quấn ghi đồng dùng dây quấn đó quấn ghi đồng uh, xe xe thì uh, quấn xe rod đó chúng ta muốn quấn thế nào cũng được cái này không bắt buộc quấn làm sao cho đẹp và dạ, không bị bung ra là ok chứ không bắt buộc có thể anh thợ này quấn từ này anh thợ anh thợ kêu quấn từ dưới lên anh kêu quấn từ trên xuống dưới anh thợ kêu quấn từ trên xuống dưới được băng keo ở đây anh kia qua anh thợ khác thì quấn từ dưới lên trên băng băng keo ở đây chỗ này nó đó tùy <clears throat> cái đây này là không có quy luật gì hết chúng ta quấn làm sao cho đẹp và đủ và nó nhìn à, cho thẩm mỹ xíu rồi sao rồi à, đúng chiều các bạn cái này quan trọng cái là tôi bắt buộc ai cũng phải quấn theo đúng chiều hết chứ nếu mà ngược chiều thì nó sẽ bị xúc ra ngoài ví dụ bây giờ nha bây giờ sẽ tôi là người lái xe thì cái di động các bạn tôi cầm dễ dễ nha tôi cầm về thì chúng ta khi mà vượt đeo rút nước rút hoặc sang số khi mà nước gió nước gió là chúng ta mới khâm xuống chúng ta dùng tay này. thế này phải không còn thường thì các bạn ra chạy trung bình giao du các bạn bè có thể cầm giày hoặc cầm giày đá ở đây đúng không giày thì lúc nào cái cái da chúng ta lúc nào cũng hướng về phía trước nè thường thường là 45 độ so với cái à, mặt đất so với mặt phía đông này, 45 độ thế này đi ừ. thì các bạn thấy đó cái tay lúc nào chúng ta cũng đẩy về phía trước thay đổi vị trí cũng đẩy về phía trước chứ không có đẩy về hướng như này đúng không đó, thì nếu mà chúng ta quấn di quấn của chúng ta quấn sai chiều, chúng ta quấn đi ngược lại từ bên đây đi ngược ngược ngược ngược ngược thì à, theo hướng của các bạn đang ngồi đó thì ngược chiều kim đồng hồ là vẫn vậy thì các bạn quấn nó sẽ chặt nhưng mà khi các bạn lên chạy á, chúng ta tay là cầm thế này lúc nào cũng có cái hướng đi ra rõ ràng cái hướng quấn chiều ngược chiều kim đồng hồ mà giờ chúng ta để ngược tay thế này thì nó có hướng mở ra giống như chúng ta quy tắc quy tắc nút chai các bạn không dẫn trái nè mở ra đúng không giờ các bạn dặn vào còn cái tay các bạn đẩy như vậy nữa thì nó sẽ vào luôn nó đâu có bị ra đâu còn giờ các bạn dặn ngược chiều này xong các bạn để tay đây đây thì nó sẽ chạy ngược qua chiều bên kia thì uh, bắt buộc chúng ta vẫn phải theo chiều nha bên đây cũng vậy theo chiều về trước thì uh, riêng với tôi tôi quấn uh, à, về quấn á thì riêng với tôi về quấn thì tôi không quấn từ dưới lên trên mà tôi quấn từ trên xuống dưới à, thì chúng ta sẽ dùng cái à, không dùng băng keo nha các bạn mình sẽ ém mối dùng chút băng keo khoảng chừng 4 phân 5 phân gì đó chúng ta ém cái mối ém cái đầu nó vào sao cho nó kín mà không bắt buộc ém là không phải nằm trên mà ém nó phải nằm dưới giấu mà xong cho tàu quấn không dùng với băng keo nữa hết quấn hai dòng đầu bắt buộc phải chặt sau đó dòng sau phải vừa thôi tại nếu chúng ta chặt quá chúng ta kéo hết ra cái à, cái dây quấn nó không có độ là hồi đó độ xốp êm đó, để chúng ta cầm cho nó êm á chúng quấn căng quá cũng như là nó, nó giãn ra rồi nắm vô là nó, nó sắc rồi nó không còn độ êm nữa tốt nhất nếu mà quấn như vậy thì chúng ta cầm dây đông là chạy tốt hơn là quấn cái đó đúng không quấn vô là êm thì phải có độ êm còn những dây dỏm bắt buộc nó mỏng quá các bạn thì mình không có cách nào hết đúng không vậy tốt là ok nhé. rồi chúng ta bắt buộc ém quấn từ đây quấn dài dài dài dài, dài xuống thì tôi có cái video mà video minh họa tôi làm luôn thì các bạn sẽ xem ha quấn xuống tới đây quấn xuống tới đây rồi gần tới đây các bạn cách đây khoảng chừng hai phân cách cái à, khúc cuối là hai phân các bạn quấn cho chặt cho tôi chặt nó hơi thích chút xíu rồi lú ra mấy cái à, nó, nó sẽ lú ra ngoài khoảng à, năm sáu ly năm sáu ly gì đó các bạn tính lại em nó vô dùng cái nút à, tròn á bạn ép vô xong lấy bún su đóng vô rồi xong không sử dụng bất cứ miếng băng keo nào hết ở đây à, tôi nói không dùng băng miếng băng keo nào nghĩa là không dùng băng keo khi để quấn lên trên dây quấn các bạn ví dụ các bạn quấn từ đây bắt mí từ đây các bạn quấn quấn quấn lên tới bên đây các bạn kết thúc bằng gì mà băng keo quấn dòng ngoài rất là xấu và băng keo đó mặc dù nó là chịu à, mưa à, nước nhưng mà thật sự nó rất là xấu và nó dễ tróc các bạn không xấu nó nhìn nó dị hỏng lắm ha. tốt nhất là chúng ta không dùng băng keo thì tôi nói không dùng băng keo này không dùng băng keo để quấn giáp mối đó khi kết thúc đó nha chứ không phải là dùng băng keo để ém mí trong tôi vẫn dùng miếng băng keo ngắn để tôi ém cái mí trong giấu giấu cái mối trong sao còn ở ngoài là không dùng đến bằng keo nào hết